<laughs> tàn hình đổi còn tàn hình liền những trận cuối cùng đó phải rồi thì uh, văn ngáo không rồi em ơi và đang à, cho kèo văn ngáo là nếu anh em văn ngáo gặp đội khải mà win được đội khải thì à, bên đội khải sẽ mất 10 kim còn nếu mà thua thì chung lại bên này năm kim đó <laughs> cho giờ nó mới chắc nữa ngày hai xong luôn là, là giao lưu Long Nhân lương Yên vào đây thì không có cửa coi như để chạy. Không cửa để chạy luôn. <laughs> gặp luôn á, giờ chơi gặp luôn á. Gặp luôn á, nước nào cũng gặp xem đồ anh Long hả à? ok anh dạ, Long để em kêu ờ, cu lửa với đồ anh Long đừng sống bèn rồi anh Long ơi đừng có thứ lòng chú cầm đeo chống bèn rồi đồ xem đồ gì anh em Long chưa lên đồ là ráo nè đang mới 80 trọng thôi 80 trọng phun khăn lôi đó anh em à, nào muốn để anh Long lên đồ thì mua hạt giỏ đan của anh Long đi để anh Long lên đồ ờ hiện tại đang bán hạt giỏ đan dạ, hai triệu rưỡi năm ơi khá là chất luôn giờ mà hai con hiếu long với con hiếu nhẫn lộn 116 à, full đồ cũng thua mà kiếm chết nữa thua lắm lộn một phát mà hay đây là em em hôm nay tao mua tao mua lên lên đồ ừ còn đây là u bán đó lên áo tình nữa đẹp luôn lòng áo tình nó đẹp ấy ừ ừ áo newton gặp tao lúc review sao văng ghé vậy thắng luôn là thắng luôn hả là thắng luôn thắng luôn hả ừ thắng luôn đó trời ơi mình không cần phải mắc miếng máu nữa trời <laughs> ờ tiếng đây giờ thấy rồi là danh sâu ngày mau á ừ đó hôm nay thắng thắng bốn trận lên top một mà nghĩ sao Ôi, không chứ gà thì chứ nó cũng không đủ cho ăn chậm nếu mà gặp em à, thương bốn nè rồi sơn quýt trong bang mà để chết long đầu tư tony tail top 4 qua top 1 thủ 4 gặp anh em trong bang mình mới vui chứ ừ sao sao thua xấu bảy luôn nha này đang à, thua một làm được có buổi nếu đánh được <laughs> chạy vòng vòng đâu có đâu ý là vừa do anh quên anh quên nãy giờ à, đang chỉnh ô tô mà chưa nhắc chung cái tên á à, <laughs> em gồng em đánh người giỏi đen ờ, ba hậu ba hậu kéo xe hàng bốn cũng được rồi chứ đòi bữa thua à không có đánh nữa em ơi hôm nay không đánh nữa em ơi thiên đới chị đại với năm độc kỹ sư độc với lại em mi thằng này hôm trước đánh bị lỗi chưa, em nghĩ sao đi đánh em độc trước lỗi thằng này chưa thua trận nào đang nghi cơ nhưng mà mình sẽ cố gắng thôi gặp được chẳng nào hay chẳng đó mà chưa gặp được đâu mà không có đi được một tiếng giành chiến thắng ghê vậy đúng rồi mà nó quay lại bốn nó nát luôn bình thường nghĩa chính khỏe quá mà đòi nó nát nó gớm rồi cho đi năm ơi còn một phút nha một phút nha mọi người nó còn hai phút chứ hai phút phút rưỡi rồi chuẩn bị chiến đấu tối nay những ngày trận đấu cuối cùng rồi cố lên ngày mai bốn trận nữa xong rồi. À, hôm nay bốn trận là bốn bốn, mai chưa mai đi bốn trận nữa đủ đủ uh, lên top 1 <clears throat> cố gắng ừ. Ờ. Không canh giờ đi né cái thằng mạnh ra ừ né đi hôm này đừng né nữa hôm này đánh đánh mạnh này hết giờ né nữa này đánh mạnh lấy kinh nghiệm cho ném nữa rồi một phút vậy đi chiến đấu nha anh em vậy long ơi em mệt um, ký sọ có tiếng chứ nha ký sọ em ký sọ bon bon cho anh cứ yên tâm lúc đầu em với chị chị lúc đầu vô nếu mà bên kia đường môn á nếu mà chặt nó đi vừa né vừa chặt vừa né vừa chặt đường môn anh anh né né lượn anh chôn chọc chọc xong rồi sau này mình gặp bầu bôi chắc rồi hả gặp ừ. một là tim tim ấy đó đè đè ba mươi giây lỗ tai mười tám rồi tông vô chưa để nghiên tông tông vô chưa tông ơi rồi rồi ok, okay, okay. rồi mắc người cộng tùng dạo này có ít lên mít nha <laughs> nhường sân khấu cho mấy anh em nói chuyện còn gì nữa dạ cá <laughs> rồi dạ cá rồi anh em chuẩn bị à, đầu tháng năm up tiếp em tùng vô nha ừ đầu tháng năm up tiếp anh gãi anh ảnh bay vô luôn được ờ chắc lần này nó đi chắc bay ở đồ đi đi xe mệt quá đi xe vô đuối ngủ không má ngủ mà thằng nào chụp hình chứ sợ ba tiếng em ngủ đồ chưa làm thế không đội mình qua anh 18 này ok rồi đợi chặng sau rồi nha ủa hạt này cấp bao nhiêu rồi mà sao được 120 trăm chưa đâu 110 mà cắn được mà quá ngày quý cũng lắm á vẫn hoài đồ đại hậu cái sợ chim hồi thể lực bảy rồi bữa trình viên cũng thấy bữa thầy kim đi vô đánh này tiêu vô nó câu em ừ. về ừ. hai cái nhẫn nữa đủ rồi chạy thoải mái luôn ờ đăng canh ok cái đẹp ơi rồi tôi cá hai chiếc nhẫn 14, 16 rồi giờ cái giờ chiều 7 nữa được á. Làm hai, làm luôn á, có làm chậm luôn ờ đúng rồi anh có làm chậm sinh lực Được. là là là phục hồi thể lực chín luôn à chuẩn bị nè 10 giây à, để cái gì cho tôi mượn để để ông lương thẳng nha lỡ cái đánh vô tới gặp chương dương không long long mà long không có xài á hỏi mượn đánh đại hội anh hùng mau tiếng ra không à, ok ok sáu giờ sáu giờ rồi sáu giờ Xỉu chưa? Ờ, làm được chơi đâu, làm được chơi đâu À không phải Quýnh một bò nước nha Đi quýnh một bò nước Rồi một bò dân nha Rồi dân rồi Rồi một đều dân à Mang tiếng mà tiếng chạy đâu, mang tiếng chạy đâu Này thì mang tiếng Bùa bùa ra, bùa ra hăng cái này phi trần, phi trần ham đánh vậy Chưa không, bùa ra chưa bùa mà anh mới tắt con rồi đánh luôn vô người rồi nữa dạ hằng cái trâu rồi anh tùng đánh từ đầu cuối không chết okay. đánh một hồi giờ nước đánh là tiếng à, gặp đâu tại mà hậu không vì chẳng đừng ham đánh tại vì phải rồi vì chẳng ham đánh đấy tại vì là cũng một vong là khải xây chết rồi còn lại là cố gắng vì chẳng bùa tranh tùng đánh hiểu không ừ tự nhiên ham đánh với mà tiếng làm gì ừ đúng rồi đừng ham đánh làm gì ừ phi chẳng ham đánh đấy ờ, ok vậy dắt nga mi ra đại lý luôn anh ơi ok khải hai ạc nha phi chẳng ơi khải nga mi búp với lại dưới ờ, con kia ấy Dũng đam Ok Nay nay xe làm à, bê tê nha Nay xe Rồi trận cuối cùng lên top 1 Đúng rồi cá đẹp ơi biết hết <laughs> Hết <coughs> ngày mai đánh uh, à, xong tiệc sát thủ nè em ơi ngày mai uh, 10 uh, 18 tháng 5 giao lưu xong tiệc sát thủ nha nè giao lưu xong tiệc sát thủ nha ngày mai like cho anh em xem kiếm này nè rồi bắt đầu chém mày nè long ca chém mày nè lại gặp đó chết luôn rồi à, gom vô lui gom vô lui uống cho nhanh đúng rồi gom vô luôn uống cho nhanh dương kiếm đâu kìa gom vô luôn uống cho nhanh anh mùa tám chị đâu cái mùa cái băng lên rồi ép cái gì à, tám câu giờ chết chết mười tám câu giờ 18 con mấy ông nội gì ôi anh tùng anh tùng đợi chết nào chụp tao bột ghê bột ghê bột ghê anh tùng sao vậy anh tùng ơi anh tùng quýnh rồi chứ anh tùng nó nghiêm chỗ này nó quýnh rồi đồ má kiểu này chết anh tùng sao chết anh tùng anh đang nhắn tin với đồng hành anh để ô tô vãi chịu anh không còn máu luôn mà ghê chứ đồ được anh mà tắm gọi gai gần một phút chờ không chịu đánh luôn đứng nhìn không chắc là anh uh, phản đam của nó mà sao không chỉ bốn máu anh anh đang khác với thằng thành vua danh thần kiếm một tí tí tí tí nó khải giống vào họp bang anh nói chuyện tí nhá ok ok vãi chứ đụng vào nó giết tổng xong rồi má còn hai năm đọc sớm tết rồi chứ vãi chứ ờ. lấy luôn mà tao thấy ghê chưa thấy ghê chưa rồi mày cứ bà vấp phi cái gì hết rồi đúng không đâu còn chừng nào nữa đúng không hết rồi hết rồi à, sẽ mình 18 chén chén thêm năm độc nữa bắt đầu mình vơ cao lại khó nữa thật sự luôn <laughs> không em hết máu anh em dồi máu nãy giờ hết rồi hết máu rồi à, được không phải bê chục bình mới quá kinh câu gần một phút anh em câu gần một phút anh em mất thời gian gơ gốm <laughs> à, mất thêm sáu mươi giây uống không không đổ mày hay quá rồi ok đổ, đổ quá em đã, biết em đã biết cái nhóm của đậu có 50 à, lên tấm một anh em à. tại sao mày không nói đó anh em ơi, chuẩn bị lên tấm 1 cho anh em xem. Pha rồi gặp chúng anh 18 mình chém anh Tùng sao bị quên auto không bơm máu đâu. Nếu mà đỡ auto bơm máu là bình thường. Cứ thấy mình rút máu rút máu lần rút máu lần mà anh không dùng không đánh bao nhiêu hết. <laughs>